nỗi sợ mất đi tình yêu thương nguồn gốc chính của nỗi sợ cố hữu này cần được miêu tả một chút rõ ràng nó phát triển sớm ở những người đàn ông từ thời có chế độ đa thê và phong tục bắt cóc phụ nữ của những người đàn ông khác nỗi sợ này cũng xuất phát từ thiên chức làm mẹ của người phụ nữ họ cần được bảo vệ trong suốt thời kỳ thai sản và những năm đầu đời của trẻ vì vậy cả nam và nữ về cơ bản đều có những dấu hiệu thể hiện nỗi sợ hãi mất đi tình yêu hay người bạn đời của mình. Ghen tuông và một số dạng khác của chứng loạn thần kinh phát sinh từ nỗi sợ mất đi tình yêu thương của người khác. Có lẽ đây là nỗi sợ hãi đau đớn nhất trong 6 loại sợ hãi và nó có sức tàn phá ghê gớm nhất đối với cơ thể và tinh thần con người so với những nỗi sợ hãi khác như đã nhắc đến ở trên Nỗi sợ hãi mất đi tình yêu thương xuất phát từ thời kỳ đồ đá. Thời ấy, đàn ông thường dùng sức mạnh, vũ lực để cướp hay bắt cóc phụ nữ. Thời hiện đại, họ vẫn tiếp tục hành động đó chỉ có điều kỹ thuật đã thay đổi. Họ dùng rất nhiều cách để hứa hẹn, thuyết phục người mình yêu bằng quần áo đẹp, xe xịn và trang sức quyến rũ hay các loại đồ vật khác. Những thứ này hiệu quả hơn so với cách dùng vũ lực xưa kia. Nói tóm lại, Thói quen của đàn ông từ xưa đến nay không hề thay đổi mà chỉ là thay đổi cách thực hiện mà thôi. Nếu ta tìm kỹ thì sẽ thấy phụ nữ thường sợ bị mất đi tình yêu hơn bởi họ hiểu rằng bản chất của đàn ông là đa thê, đa tình nên dù có thế nào đi nữa họ cũng không thể trao người đàn ông của họ vào tay tình địch được. Những dấu hiệu của nỗi sợ mất đi tình yêu thương Một số dấu hiệu nổi bật nhất là ghen tuông. Có thói quen luôn ngờ vực vô căn cứ với những người thân, bạn bè và người yêu, buộc tội vợ hoặc chồng không trung thủy mà không có chứng cứ xác thực, đa nghi và không tin tưởng vào bất kỳ ai. Ghen tuông là một dạng của chứng loạn thần kinh chức năng và đôi khi sẽ trở nên hung hãn bất chấp nguyên do là lớn hay nhỏ. Bới móc lỗi của người khác. Có thói quen cờ bạc, ăn cắp, cướp giật, lừa đảo hay những hành động nguy hiểm khác chỉ với mục đích kiếm tiền để chiều người yêu bởi họ tin rằng tiền có thể mua được tình yêu. Có thói quen tiêu vượt quá khoản tiền kiếm được hoặc để nợ tiền để mua quà tặng chỉ vì muốn thể hiện với người yêu. Mất ngủ, cáu gắt, nản trí, không biết kiềm chế, yếu đuối, thiếu khả năng tự kiểm soát, thiếu tự lập hay cáu kỉnh. Và bên trên là một số dấu hiệu của nỗi sợ mất đi tình yêu thương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài đọc của tôi. Quý vị thấy đoạn chia sẻ của tôi hay và giá trị. Vui lòng hãy chia sẻ cái đoạn video này cho nhiều người. Và hãy nhớ bấm nút follow này, đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và theo dõi tôi ở các nền tảng khác nhau. Cuối cùng là chúc quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc.